Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021, tức ngày 15 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Dậu, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Dậu hôm nay là Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu, con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Dậu tương phá, Người tuổi Tý trong ngày thứ bảy này sẽ gặp không ít rắc rối, kẻ tiểu nhân trong bóng tối luôn tìm cách hãm hại bạn, chỉ cần một chút sơ sẩy thôi, điểm yếu của bạn sẽ bị phơi bày, lại thêm sự xuất hiện của Tỷ Kiên, môi trường công sở nhiều xáo trộn bởi sự chia bè kết phái không hồi kết, tốt nhất bản mệnh nên tránh xa tất cả những chuyện thí phi này kẻo không sớm thì muộn cũng sẽ rước họa vào thân. May mắn là bên cạnh bạn luôn có một người có thể cảm thông và thấu hiểu cho bạn, ngũ hành kim thủy tương sinh giúp hai bạn ngày càng xích lại gần nhau hơn cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu, xem tử vi hôm nay, dậu sửu bán hợp báo hiệu công việc của bản mệnh đang trên đà thuận lợi. Bạn đang đúng đường đúng hướng rồi đó, hãy tiếp tục tự tin bước về trước, cơ hội phát triển đang mở ra trước mắt bạn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng chủ quan mà lơ là để xảy ra những sai sót đáng tiếc. Sự xuất hiện của thiên quan đẩy bạn vào một cuộc tranh đấu không lường trước được, Thay vì đưa ra những quyết định vội vàng lúc này, hãy giữ bình tĩnh và suy xét kỹ càng từng vấn đề nhỏ. Ngày thổ sinh kim, người độc thân có cơ hội gặp gỡ giao lưu với những đối tượng khá hợp ý bạn trong ngày hôm nay. Hãy mở rộng lòng mình, đừng dè dặt mãi nữa, cơ hội để tìm thấy một nửa của bạn đang tới rồi. Bỏ lỡ thêm một lần nữa bạn sẽ phải hối tiếc đó. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ, quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí. 3. Tử vi tuổi dần, xem lịch vạn niên, thương quan chiếu mệnh, những chuyện xui xẻo cứ liên tục đổ lên đầu con giáp tuổi dần trong ngày thứ bảy này. Người tham gia khoa cử sẽ chẳng thể nhận được tin tốt lành, người làm kinh doanh buôn bán cũng vì tin người hết lần này đến lần khác mà mất tiền hao của. Kim khắc mộc, bạn và nửa kia của mình khó tìm được tiếng nói chung, những hiểu lầm cứ nối tiếp nhau, chẳng thể nào hóa giải, nếu không cùng nhau ngồi xuống. Lắng nghe từ cả hai phía thì e rằng những dạn nứt này sẽ khó có thể cứu vãn được. Để mọi việc được thuận lợi hơn, bản mệnh nên chọn giờ tốt, hướng tốt xuất hành. Cụ thể hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2021, hướng hỷ thần sẽ là hướng đông nam, hướng tài thần là hướng tây. Bạn nên tránh đi về hướng hắc thần là hướng tây nam. Giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Ngọ, Hợi, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão. Trong ngày Mão Dậu tương xung cảnh báo công việc của người tuổi Mão sẽ gặp khá nhiều trở ngại, những ý kiến bất đồng khiến mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp, đối tác trở nên căng thẳng hơn, mâu thuẫn nếu không sớm hóa giải có thể ảnh hưởng xấu đến tiến độ cũng như hiệu suất công việc đó. May mắn trong ngày thứ bảy này, bản mệnh được thực thần ghé thăm nên không phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc. Tin vui tài lộc có thể báo về bất cứ lúc nào, đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh hay làm nghề tự do. Cơ hội kiếm tiền sẽ hiển hiện ngay trước mắt, vậy nhưng chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được tốt đẹp như mong đợi trong ngày kim mộc xung khắc như hôm nay. Sự ngộ nhận bấy lâu về tình cảm của người ấy dành cho bạn khiến con tim bạn thêm buồn đau thất vọng. Hãy tỉnh táo và lý trí hơn. Đừng để những cảm xúc này đánh gục bạn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. năm, Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn, lục hợp giúp người tuổi thìn có một ngày làm việc thuận lợi. Mọi việc đều diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã lập ra trước đó. Không những thế, cơ hội để bạn hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy cũng xuất hiện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 đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng sau bao cố gắng khẳng định bản thân của bạn trong suốt thời gian qua, ngũ hành hỏa kim xung khắc. Những khúc mắc giữa các thành viên trong gia đình cứ ngày một lớn dần lên, cha mẹ con cái chẳng thể hòa hợp, cái tôi quá lớn khiến chẳng ai chịu xuống nước trước. Cứ thế sự căng thẳng bao trùm bầu không khí trong ngôi nhà, giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ, quý nhân phù trợ, sử Dậu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ, thứ bảy này chịu ảnh hưởng của cục diện tứ hành xung, Người tuổi ngọ khó có thể tập trung để hoàn tất công việc, sự sao nhãng khiến tiến độ trì trệ hơn, hiệu suất công việc giảm sút, tác động không nhỏ đến thành tích của con giáp này, tuy công việc chẳng được như ý muốn nhưng vận trình tài lộc của bản mệnh lại có điểm khởi sắc. Nhờ thiên tài giúp sức, bạn dễ dàng thu về tay một khoản tiền không hề nhỏ, có thể là từ công việc làm thêm, được cho tặng hay trúng thưởng, trúng số bất ngờ. Hôm nay sẽ là một ngày không đến nỗi nào nếu chuyện tình cảm của bạn không bị ngáng trở như thế này. Hỏa khắc kim, những nghi kỵ nảy sinh sẽ là cơ hội để kẻ thứ ba có thể chen chân vào mối quan hệ của hai bạn. Hãy chặn đứng việc này và đừng để điều tồi tệ đó xảy ra. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi, thiên quan chiếu mệnh, con giáp tuổi mùi sẽ phải đối mặt với không ít trông gai thử thách trong khoảng thời gian này. Tốt nhất bạn nên tránh nảy sinh xung đột với cấp trên, lãnh đạo hay quan chức chính quyền nếu không muốn nhận phần thiệt về mình.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 những ý tưởng của bạn sẽ nhận được những phản hồi tích cực từ những người xung quanh, năng lực được khẳng định rõ rệt, bạn dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, ngày kim khí vượng, cơ thể bạn đang lên tiếng cảnh báo, sức khỏe của bạn chẳng còn được như trước nữa. Đặc biệt là với những người có tiền sử các bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa cần phải đặc biệt lưu ý, đừng lơ là mà bỏ qua dấu hiệu bệnh tật. Bạn dễ bỏ qua thời điểm vàng để điều trị đó. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, thìn, Tý, tỵ. 10. Tử vi tuổi dậu, cục diện dậu dậu tự hình khiến tinh thần của người tuổi dậu trở nên bí bách, tâm trạng buồn bực cứ bủa vây, mọi thứ trở nên hỗn loạn trong suy nghĩ của bạn, bạn trở nên rối trí để rồi chẳng thể nào thoát ra được mớ bong bong này. Cách tốt nhất để bạn có thể thức tỉnh ngay lúc này là hãy đem những tâm sự giấu kín trong lòng chia sẻ với những người bạn tin tưởng. Bạn không chỉ cảm thấy nhẹ lòng hơn mà còn nhận được không ít lời khuyên hữu ích từ họ. Người ngoài khi nào cũng có nhìn tường tỏ hơn người trong cuộc mà, may mắn là con giáp này vẫn không đánh mất mình trong công việc. Được thiên ấn soi chiếu, bạn nhìn ra được tiềm năng ẩn giấu của bản thân, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, y học, dịch vụ hay nghề tự do, sự tinh tế và nhạy bén giúp bạn tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất hôm nay, may mắn sẽ ghé thăm người tuổi tuất khi quý nhân tam hội luôn ở cạnh bạn trong ngày thứ bảy này. Khó khăn có là gì khi bạn luôn có người ở bên trợ giúp vượt qua mọi nghịch cảnh. Hãy chớp lấy thời cơ này để tiến những bước nhanh hơn trên con đường sự nghiệp của mình, được sự ủng hộ của chính quan, bạn sẽ sớm nhận được những thành quả đáng giá. Người tham gia khoa cử hay thi tuyển trong giai đoạn này cũng sẽ nhanh chóng nhận được kết quả khả quan. Thổ sinh kim, sau chuỗi ngày hiểu lầm mâu thuẫn dài dằng dặc, cuối cùng thì bạn và người ấy cũng đã có thể ngồi lại, lắng nghe và chia sẻ những cảm nhận tận đáy lòng, nhờ thế mà cả hai càng thêm cảm thông và thấu hiểu nhau hơn. Mỗi một chặng đường gian nan qua đi chính là giúp sợi dây kết nối giữa bạn và người ấy càng thêm vững chắc hơn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi Cảnh báo người tuổi hợi cần phải tránh xa những chuyện thị phi đầu đà trốn công sở, kiếp tài rình rập sẽ khiến tai họa ập xuống đầu bạn lúc nào chẳng hay. Nhất là trong những chuyện liên quan đến tiền bạc, bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt trước bất cứ quyết định nào. Nếu không suy xét cẩn thận mà bất chấp hành động một cách liều lĩnh thì rủi nhiều hơn may, những kỳ vọng của bạn có thể sụp đổ, tiền đã mất lại còn nợ nần khó thoát nữa. Điều an ủi duy nhất trong ngày hôm nay của con giáp này đó chính là chuyện tình cảm. Kim sinh thủy, dù bạn có vấp ngã bao lần thì bên cạnh bên luôn có một bờ vai vững vàng luôn tin tưởng và cùng bạn đồng hành đi qua những tháng ngày khó khăn nhất